Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường lên. Dạ vâng. Thì hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn sản phẩm à, động cơ Honda G200. Vâng, động cơ 4 thi chạy xăng của Honda. Đây, đây thì tổng thể bên ngoài của thùng. Đấy. Thùng đóng gói đó chỉ là gọn gàng. Tổng thể cân nặng của cái máy này với thùng nó khoảng độ vào độ 16 kg. Đấy, thì thứ nhất là một người bưng cũng được nó kỳ nhẹ đấy nó không quá nặng đâu <laughs> động cơ gửi 200 gửi 200 đây đây thì sau đây tôi sẽ mở uh, hộp quý vị các bạn cùng xem đấy sản phẩm ờ, Honda động cơ Honda gửi 200 động cơ 4 thì đây thì đây là sản phẩm chính của chúng ta Honda gửi 200 đấy sau khi tôi đã lấy từ trong thùng ra đây được bọc ni lông rất chi là kỹ càng đấy Honda gửi 200 động cơ của Honda 4 thi Đấy. vô cùng là chắc chắn vô cùng là gọn gàng Đấy. 6,5 HP 6,5 HP 6,5 ngựa à, Honda này người 200 này. khởi động bằng giật nổ <coughs> cái này thì thực chất nó là hàng liên doanh thôi nhưng mà là hàng loại một hàng chất lượng đấy thì cũng như bà con ờ, đã, đã, đã thấy trên video đây là cái sản phẩm chất lượng thì thì thứ nhất là mình nhìn bên ngoài nó chắc chắn hơn đấy độ hoàn thiện nó cao đấy nó như kiểu máy thái thôi đấy nhìn nó độ mức độ hoàn thiện của nó ngang máy thái đấy đây có chữ ờ, in chìm dưới 200 này 0918 này đây đây là nút on off đấy, tắt bật động cơ đấy, dòng chữ Honda đấy máy nhìn cực kỳ đẹp cực kỳ sáng bóng đây đây là phần buli của nó buli đôi đây được lắp sẵn vào đây rồi đấy đây là phần để ờ, gọi là dẫn động ra bên ngoài thứ nhất là mình có thể lắp ờ, dây cu loa vào này để dẫn động vào thứ nhất là có thể là lắp vào bơm hoặc là lắp vào ờ, để làm để làm cắn quạt để chạy tàu này rồi uh, các thứ nó nhiều nó nó nó vận dụng nhiều lắm nó chạy vào các máy nữa máy cày rồi các thứ đấy vận dụng nó rất cực kỳ nhiều cái động cơ gới 200 này có 6,5 HP thì cực kỳ khỏe đấy đây hàng loại một này có chữ Honda gới 200 dập nổi này trong lốc máy này đấy Honda gới 200 dập nổi đấy đây là phần bền nhiên liệu của nó bền nhiên liệu của nó thì chứa được khoảng 3,1 lít 3,1 lít xăng <coughs> mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,6 lít trên một giờ một giờ hoạt động đấy <coughs> đây là phần uh, ống xả của nó phần ống xả đây bầu xả cực lớn đảm bảo trong quá trình làm việc là cái độ ồn nó nó gây ra thì thì không không khiến bà con phải khó chịu đấy nó vừa đủ dùng đấy đây, động cơ OHV đây tiết kiệm nhiên liệu đây đấy đây đây là phần đầu nhớt của nó đấy đầu nhớt hai bên đây đây đấy thì uh, dung tích nhớt của nó là 0,6 lít đấy thì khi mà bà con mới mua máy về thì mình nên ờ, đổ một lần nhớt rồi chạy đô đa khoảng độ ờ, sáu uh, bảy uh, tiếng gì đấy năm sáu tiếng gì đấy rồi uh, rồi sau rồi ờ, ấy rồi mình thay một đợt nhớt khác đấy rồi bắt đầu mình đi đổ một cái đợt nhớt mới vào rồi dùng đấy thì nếu như dùng uh, ít thì dùng uh, thì có thể khoảng độ hai ba tháng gì đấy bốn tháng gì đấy mình thay lượt còn nếu mình dùng nhiều hay sau đấy thì thì có thể định kỳ hai tháng hay là bao nhiêu đấy thì trên bao nhiêu km đấy thì mình thay một lượt đấy đây đây là phần uh, bầu lọc gió của nó đấy bầu lọc gió bên dưới là bình xăng con đây là phần uh, buri uri của nó Đấy. thiết kế cực kỳ chắc chắn Honda GS200 đây là phần à, tay ga của nó này đấy. đấy giảm hết cỡ này là là là chậm này còn tăng lên hết cỡ này là là là nhanh này đấy hết cỡ này là nhanh này vâng còn ngay bên dưới đây là là là, là cái phần mà phần này là phần à, để đóng mở xăng còn phần trên này là đóng mở lé gió này đấy bên trên đóng mở lé gió này bên dưới đóng mở xăng đây nó có gì dẫn cái này đấy thì khi nào mình dùng thì thì thì mình sẽ mở xăng theo gạt gạt theo hướng này đây như thế này là mở này còn như thế này là đóng này đóng xăng lại này le gió cũng vậy le gió như thế này là mở này còn như thế này là đóng này đấy động cơ G200 đấy con này thì nói nặng 16kg 16,1 kg đấy chính xác là như vậy 16,1 kg đấy khởi động giật nổ cũng rất kia là dễ dàng cái dòng gửi 200 này thì thực chất là vẫn chưa cần đến đề tại vì ờ, nó là động cơ nhỏ nó chưa lớn nên là không cần dùng đến đề đấy wow. Con này thì nó làm mát bằng gió cứng bức thôi Đấy. Làm mát bằng gió cứng bức Đấy, bên ngoài nó cực kỳ đẹp Đấy, mặc dù là hàng ấy hàng liên doanh Trung Quốc thôi nhưng mà đây là hàng chất lượng đấy thì như các bà con ờ, thấy trên video thì nó cũng cực kỳ chất lượng sáng bóng bề mặt đều sáng bóng hết mọi đều sáng bóng chất lượng cực kỳ dài này. đấy vẫn có Honda vẫn dập nổi các thứ đấy hàng này là hàng chất lượng hàng loại một đấy thì bà con mua máy bên chúng tôi thì cứ yên tâm động cơ được bảo hành 12 tháng hết không có vấn đề gì cả trong quá trình sử dụng mà mà mà nó có bị hư hỏng hay là vì vấn đề gì thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành cho bà con ngay lập tức đấy thì uh, <coughs> bà con có nhu cầu uh, mua động cơ Honda GS200 thì uh, vui lòng liên hệ uh, điện máy Cường lên địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội để được tư vấn và báo giá tốt nhất Vâng thì uh, chúng tôi thì nhận và vận chuyển đến giao hàng trên toàn quốc Đấy thì sản phẩm đến tay bà con thì bà con cứ bóc ra kiểm tra Đúng máy đúng hàng bà con đặt Đấy đúng như trên video chúng tôi quảng cáo Đấy giống như cái video hình ảnh như thế này đây hình là toàn bộ như thế này đấy thì bà con chất ờ, kiểm tra thật kỹ đúng hàng như thế này thì mới nhận hàng và mới giao tiền cho bên vận chuyển đấy xa gần gì chúng tôi đều giao hết vận chuyển đến toàn quốc miền Nam hay là miền Bắc hay là miền Trung gì đấy thì đều giao được hết đấy động cơ gửi 200 đấy thì ờ, chân thành cảm ơn tất cả quý bạn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để ờ, xem những video mới nhất